Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về một chủ đề có lẽ là hơi mới lạ với chúng mình, đó là accidents, tai nạn. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, như thường lệ, hãy cùng điểm qua là xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những từ vựng và cấu trúc nào các con nhé. Trong bài số 12 với chủ đề từ vựng là tai nạn, chúng ta sẽ được tìm hiểu về những từ vựng sau đây. matches, stove, knife, cut, get a burn, touch, climb the tree, fall, run down the stairs, break your arms and legs. Còn trong phần mẫu câu, ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về hai mẫu câu. Don't ride a bike too fast. Okay, I won't. Why shouldn't I play with the knife? Because you may cut yourself.